lời chào trân kính nhất a di đà phật kính bạch ni sư kính thưa quý phật tử thân mến à, để bắt đầu buổi pháp thoại con xin chân thành cảm tạ tri ân đạo tình của ni sư cũng như xin cảm niệm tất cả tấm lòng của toàn thể quý phật tử dù qua đã thân lâm về nơi đạo tràng chùa Hương Thiền để à, phân u góp lời cầu nguyện cho thân mẫu của chúng con được à, cao đăng Phật quốc và kính thưa quý Phật tử thân mến trong cuộc sống đời thường Đức Phật đã từng dạy phàm hệ có sinh là có tử tử sinh là ải phải đi qua đi mãi nhưng ai đã đến nhà quanh quẩn ba đường cùng sáu nẻo muốn ra cần gấp niệm di đà trên cuộc hành trình của chúng ta mỗi người có mặt trong cuộc đời này rồi đoạn cuối của cuộc đời ai cũng phải ra đi hết phải không quý vị có sinh là có tử nhưng sống ở đời chúng ta làm được những gì lợi ích cho ai và sau khi chết đi ta đi về đâu đó là một điều vô cùng quan trọng nhiều người họ nói rằng tôi không có sợ chết chết có sợ trốn cũng không khỏi tránh cũng không thoát nhưng quan trọng ở cái điều rằng một đời người tuy nói một trăm năm trăm năm ba vạn sáu ngàn ngày tỉnh ra xét lại nguyên lai là việc là gì thưa quý vị nhiều khi mình thấy đó rồi mình mất đó mình không biết sự thế vô thường như thế nào như ngày mùng 2 tháng 10 cái buổi sáng đó con đi giảng ở tại chùa giác Vương giảng xong về thì bà cụ của con á, vẫn còn vẫn ờ, bước vào trong thăm thì bà nói bà hơi mệt bà nói bà hơi mệt khó thở rồi cái trưa 12 giờ cái con nói nếu mà khó thở bị hen suyễn vậy thôi con đưa vô bệnh viện để thổi thuốc cho nó hạ cơn suyễn cái bà nói thôi để nhà niệm phật đi <laughs> nói vậy đó đừng đưa đi đấy con mới nói à, con cũng không định đưa đi cũng muốn hoàn thành tâm nguyện của bà để nhà niệm phật cái quý sư cô ở trong chùa lại đo huyết áp đo nhịp tim cái quý sư cô nói nhịp huyết áp và nhịp tim của bà rất là khỏe bình thường nhưng mà chỉ có cái hen suyễn nó làm cho khó thở rồi thôi sư phụ đưa bà vô trong bệnh viện để mình thổi thuốc thổi thuốc hang xuyển đó để cho bà nhẹ ăn chút để cho bà kéo khọt khè khọt khè vậy tội nghiệp thế con mới ờ, đến con mới nói nói thôi để con đưa vô bệnh viện không có ở trong bệnh viện đưa vô thở thôi thở thuốc xong rồi về rồi nói vậy cái bà nói ừ, đi thở thuốc xong rồi về chứ đừng có đưa vô bệnh viện để nhà niệm phật cái đưa vô đưa vô cái bà người ta mới đưa bà vô trong phòng hội sức rồi cái thổi thuốc thổi đồ cái bà ngồi bà ngồi mà bà niệm lớn lắm bà niệm cứ a di đà phật a di đà phật bà niệm lớn lắm kìa rồi cái bác sĩ mới nói cô ơi cô cô nói bà đừng cho bà niệm lớn bà yếu lắm đó bà bệnh nặng lắm đó cô thấy bà vậy chứ bà bệnh nặng lắm cái bệnh của bà không phải là nhẹ đâu mà để cho bà niệm lớn như vậy là bà mỏi mệt bà mệt không chịu nổi đâu nha cái con mới vô con mới nói à bà ngoại niệm niệm phật nhưng mà niệm vừa vừa phật đủ mình nghe thôi chứ đừng niệm quá mệt nhưng mà cũng a di đà phật a di đà phật thôi 9 giờ 15 à, phút tối thì con vô con thăm cái bà mới nói mệt quá bà nói khó thở mệt quá chắc qua không khỏi rồi cô ơi nói vậy đó rồi con mới nói con mới kê vô cái lỗ tai tại vì bà lớn tuổi bà hơi lãng tai một chút xíu hơi lãng thôi cái con mới kê vô lỗ tai con mới nói ngoài nghe con nói nè cái thân này giống như cái cổ xe mà nó rơ hết rồi cũ hết rồi bỏ đi mình đổi lấy xe mới về tây phương cực lạc có được cái thân kim cang bất hoại do hoa sen quá xanh sống an lành còn ở cõi đời này khổ lắm không có gì vui đức phật đến giờ nào theo phật đi giờ đó nhất tâm niệm phật cầu phật đến tiếp dẫn giảng sanh ha cái bà phát nguyện kính lạy phật di đà con nay xin phát nguyện thường xuyên niệm danh ngài tại vì bà không có lễ phật được bà bị cái chân á bà bị cái chân hồi đó té rồi cái bà bà cái chân lúc tuổi già nó hơi cong chút rồi cái bà đi yếu cho nên bà không có lễ phật được ngồi không xá không cho nên bà nói thường xuyên niệm danh ngài cho đến lúc lâm chung thân thể không tật bệnh rồi cái thường xuyên niệm danh ngài cho đến lúc lâm chung tâm hồn không hôn mê thường xuyên niệm danh ngài cho đến lúc lâm chung phật phóng quang tiếp dẫn bà cứ kính lại đức di đà với ba câu đó là bà nguyện ba điều đó bà nguyện cái chín giờ mười lăm bà nói chắc không khỏi rồi nói vậy đó chắc không khỏi rồi đưa tôi về chùa để cho quý cô niệm phật đi cái con ra con mới nói bác sĩ cho về cái bác sĩ nói cô ơi bây giờ á, thì để tối đêm nay đi sáng cho bà về chứ giờ bà cũng hơi mệt hay yếu rồi con mới nói nếu bác sĩ thấy tình trạng mà không tốt rồi thì cho phép con đưa về chứ đừng có đút ống tiếp tiếp hơi gì hết đừng có gì hết để con đưa về con cũng biết sự sống chết vô thường mà cái vừa xong ra biết phật tử biết và giãy tay chào người ta đuổi mình ra không cho ở trong phòng cách ly ở trong phòng đó là giãy tay và chào và giãy tay và chào lắc đầu vậy nè rồi em con nó mới đứt đồng vô được nó mới nó mới chỉ chỉ kêu nhắm mắt lại a di đà phật các bạn gật đầu lại a di đà phật rồi nhắm mắt lại đi luôn đi luôn lúc đó là là là biết niệm phật nhắm mắt lại cũng chưa đi là yếu thôi cái nó thấy im như vậy im lại rồi cái nó chạy kêu chạy kêu bác sĩ vô cái bác sĩ nói bây giờ á có muốn đút hơi cho bà đút khí hơi khí quản cho bà để cho bà thở không mới nói không đưa bà về người ta kêu ký tên vô thì quý cô mới chạy vô niệm phật cái người ta mới để một cái tiếp hơi nhẹ để cái bông bóp cái bong bóng cho bà đưa về chùa cho kịp vậy thôi về tới chùa niệm phật cho bà thưa quý phật tử đời người ngắn ngủi lắm mình thấy đó rồi mất đó mà mạnh sưng sững vậy đó cái bữa mùng 1 ngày mùng 1 đó thì con đi qua bên khu công trình xong công trình nội diện á con đi về 7 giờ tối con về con mới ghé qua con mới thăm bà con hỏi bà ngoại có khỏe không thì lúc đó bà đã ngồi lại sám hối mà lại sám hối vậy đó rồi con đi giảng chùa giác phương về là 10 giờ là lúc đó vào thăm là lúc đó bà mệt rồi mà đối với một người phật tử mình tu tập đó quý phật tử đừng có sợ chết trước sao sớm muộn con đường này ai cũng phải đi qua hết và nếu mà quý phật tử nha biết bớt đi ba điều và nhiều ba điều ba điều ít ba điều nhiều sẽ giúp cho quý vị sống hạnh phúc an vui vậy thì để bắt đầu buổi pháp thoại sáng hôm nay con xin mạng phép mượn đề tài ba ít ba nhiều sống hạnh phúc ba ít và ba nhiều sống hạnh phúc ba ít đó là gì và ba nhiều đó là gì thứ nhất ít oán trách mà nhiều cái gì nhiều cảm thông ít oán trách nhiều cảm thông đó là cái ít nhiều thứ nhất cái ít nhiều thứ hai đó là ít cái gì quý vị ít cầu mong nhiều biết đủ cái thứ ba là ít mê ngủ nhiều chuyên cần có nhiều đó thôi đủ hành trang tư lương trở về nghe mấy mẹ. ít oán trách mà nhiều cảm thông chúng ta sống giữa cuộc đời này hay hờn hay oán hay trách lắm có đúng vậy không quý vị hay hờn hay oán hay trách mà nhất là cái tuổi xế chiều cái tuổi già này nha hờn oán trách nhiều lắm ngày xưa tôi còn trẻ tôi còn sức khỏe tôi có tiền tôi có bạc thì ờ, tôi làm tôi nuôi gia đình đến lúc tuổi già rồi để tôi không làm gì ra tiền cái mọi người khinh dễ tôi phải không cái hờn oán trách giận dỗi hờn mát đủ thứ hết mình biết tu rồi thôi ít oán trách một chút đi nghe quý vị vì mình là người tin sâu vào nhân quả mình còn nhiều khi làm chưa vừa lòng mình thì mình hờn mình trách ai đây quý vị bản thân mình gieo nhân nào mình sẽ gặt hái quả báo đó và quý vị nên nhớ rằng cái gì nó cũng có nhân duyên quả báo hết quý vị một bát cơm ta ăn một ly nước ta uống một sự thọ dụng hàng ngày của mình nó đều có nhân duyên quả báo hết đừng buồn đừng hờn đừng oán đừng trách ai hết vì ta tin sâu sắc vào nhân và quả nếu cuộc sống hiện tại đây quý phật tử gặp được thắng duyên đó là con cháu nó hiếu thuận thì con cũng mong sao quý vị đừng có mê nhiễm tham đắm hồng trần này vì hồng trần là cõi tạm quý vị ơi ta bà này chỉ là cõi tạm chúng ta ở cao lắm là 100 năm rồi ai cũng phải ra về hết không có sống hoài sống mãi ở trên thế gian đâu đừng có đắm mê mà phải quay cứ quẩn quanh lên xuống mãi trong kiếp sống luân hồi của ba cõi sáu đường ở cái cõi đời này lắm nhiều đau khổ còn nếu mà trong cuộc sống hiện tại quý vị gặp chướng duyên nghịch cảnh mọi người trong gia đình đối xử với mình không tốt hoặc là hoàn cảnh làm ăn khó khăn gì đó quý vị cũng đừng buồn đừng hờn đừng oán đừng trách móc là trời ơi sao ông bất công quá rồi sao mà con tôi nó đối xử với tôi như thế này như thế nọ tin nhân quả không buồn không giận không trách ai hết quý vị có bà cụ đó bà cụ đi đến chùa và bà cụ thường hay oán trách lắm bà nói cô biết không ngày xưa một mình tôi vậy đó nuôi 10 đứa con chồng mất nuôi 10 đứa con cho nó khôn lớn trưởng thành cho ăn học đứa nào cũng có công danh sự nghiệp đàng hoàng hết vậy mà đến lúc tuổi về già mười đứa con đó nuôi một bà mẹ của mình nuôi không nổi ngày xưa một bà mẹ gánh gồng buôn bán bảo tầng để nuôi mười đứa con thì nuôi nổi mà đến lúc tuổi già mười đứa con con nuôi một bà mẹ nuôi không nổi biết sao không quý vị nó ganh tị nó nói mẹ là mẹ chung hết đâu phải mẹ của mình tôi mắc gì tôi phải lo nói vậy đó nha đứa này nó đẩy qua nó kia nó đẩy lời cho nên cái tuổi già một số người quán trách nó sao tôi nhìn thấy cuộc đời này tôi chán trường quá đi đến lúc tuổi già nó đá mình giống như trái banh long vậy đó nó đá qua nó đá lại nó đá riết cái ra đường ở luôn rồi có lúc trước con đi đến một cái trại dưỡng lão nọ để ờ, làm từ thiện hướng dẫn phái đoàn phật tử đi để phát quà từ thiện cho một cái diện dưỡng lão đi vào trong có một ông cụ đó khoảng bảy mươi mấy gần 80 tuổi mà con nhìn thấy gương mặt ông cụ này nó có nét quen quen rồi ông cụ cũng nhìn con hình như là cũng quen quen gì đó cái một hồi nữa con đi phát quà tới gần ông cụ cái ông cụ mới hỏi cô cô quê cô ở đâu vậy cái con mới nói nhà, nhà con sinh trưởng ở tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cái ông cụ này nói tôi cũng quận 8 hàng chứ tôi thấy cô quen cô có biết ngày xưa nghe khoảng mà thập niên 70 á tôi là tỷ phú ở vùng quận 8 nè mà bây giờ bây giờ là tôi phải chịu cảnh hàng vi vào trong viện dưỡng lão ở cô biết không tôi giao hết gia tài có tiếng tâm mà làm ăn lớn lắm mà nói là có bao nhiêu cái nhà hàng mà khi lên đến lúc tuổi già rồi cái giao hết cho đứa con này đứa con nọ ông cụ này ông kể nó có bảy đứa con hai trai năm gái lận đó vậy mà sau sau sau khi chia gia tài cho nó xong rồi cái nó diện lý do là nó lo làm ăn đứa đi xa đứa ở lại nhà nhưng mà nó công việc làm ăn nhiều quá nó gửi mình trong viện dưỡng lão rồi nó đóng tiền vào đó rồi hàng tháng nó đi thăm cái ông cụ này nói nó thăm tôi được 3 tháng tôi ở trong đây 12 năm nó đi thăm tôi được 3 tháng đầu tới nay luôn mà bảy đứa con ông cụ nói vậy bảy đứa con như vậy cái ông cụ hờn trách oán trách đủ thứ hết chứ thế con mới nói ông cụ ơi ông cụ tuổi già rồi ở trong đây thì cũng là cái duyên thôi ông cụ đừng buồn đừng oán đừng trách con của mình để làm gì nó thương nó lo cho mình thì cũng tốt không thương không lo cũng không sao hết cái thân này giả lắm ông cụ nghe lời con khuyên ông cụ nhất tâm niệm phật cầu về tây phương đi và ông cụ quán sát về mặt nhân quả nếu mình hiếu với mẹ cha chắc con cũng hiếu với ta khác gì nếu mình ăn ở vô nghì đừng mong con hiếu làm gì uổng công không phải một đời này mà có khi nhiều đời nhiều kiếp chắc chắn ông cụ đã từng đối xử với cha với mẹ mình như vậy cho nên hôm nay con cái của mình nó mới đối với mình như vậy có cái quả nào mà nó chẳng phát xuất từ cái nhân đâu ông cụ đừng buồn đừng oán đừng trách nữa càng oán trách bao nhiêu nó càng làm cho mình phiền não khổ đau bấy nhiêu chỉ bằng ông cụ hãy cảm thông chắc chắn giờ này con của mình nó vì cuộc sống mưu sinh đó, nó cũng bận rộn nhiều quá nó không có đủ điều kiện để đến thăm viếng nuôi mình thăm mình ông cụ cứ thông cảm mà bỏ qua chứ nếu không thì ông cụ sẽ cảm thấy phiền não khổ đau cực độ bởi vì những đứa con của mình đối xử tệ bạc với mình rồi có nhiều bà cụ đến chùa than thở nói rằng hồi lúc tôi còn trẻ đó tôi còn làm ra tiền tôi muốn cái gì là tôi làm được cái đó nhưng mà giờ đến lúc tuổi già muốn làm phước tu phước cũng không có tiền để làm thậm chí đi chùa nó cho mình có hai chục ngàn đi chùa rồi hỏi cô làm gì nội mà tiền đi xe không đã ôm hết 15 ngàn còn có 5 ngàn vô lén lén nhìn thấy không có ai mới để vào trong cái thùng phước điền và khấn nguyện rằng Phật ơi chứng minh cho con con muốn cúng dường nhiều hơn nữa nhưng mà điều kiện không cho phép xin Phật chứng minh cho tấm lòng của con rồi cái để có 5 ngàn vào trong thùng phước điền mà sợ người ta thấy người ta cười người ta nói bà vô chùa bà ăn ba bữa luôn mà bà cúng có 5 ngàn sao đủ cái bà cụ này hờn oán trách đủ thứ hết rồi nói con mình á là nó chỉ biết lo cho chồng chỉ biết lo cho con mà nó không biết lo cho cha cho mẹ hoặc là nó chỉ lo cho vợ nó lo cho con cho cháu nó mà nó chẳng nghĩ đến người đàn bà này rồi cái tự than thân trách phận nói là mình bất hạnh con mới nói cô ơi tại vì cô nhìn lên thì cô thấy cô không bằng ai nhìn xuống một chút xíu đi thì cô không ai bằng cô cả bởi lẽ con của cô tuy nghèo nhưng nó vẫn lo lắng cho cô ba bữa ăn trong ngày không đến nỗi để cô đi lụm lon móc bọc cô nhìn ra đi giữa biển đời mênh mông giờ này có những bà cụ già hơn mình đó mà phải đi lụm lon đi móc bọc đi bán vé số đi xin ăn có đúng như vậy hay không quý vị mình như mình như thế này là quá quý rồi quý vị thôi đừng buồn đừng oán đừng trách mà hãy cảm thông với hoàn cảnh của con cháu của mình nếu quý vị không có sự thông cảm đồng cảm thì quý vị dễ hờn dễ trách mà khi chúng ta khởi lên cái tâm hờn trách oán giận thì tự mình tự mình làm phiền não khổ đau cho chính mình trước tiên rồi cằn nhằn cao có đi nói xấu con cháu của mình đi tới đâu cũng nói xấu nó không có lợi ích gì đâu quý vị ơi thôi tin hiểu về nhân quả con mong sao quý vị nên ít đi cái gì ít đi sự oán trách mà quý vị nhiều cảnh thông nghe quý vị bà cụ của con á mỗi lần con đi giảng về con hỏi bà ngoại bà ngoại có khỏe không khỏe re à, cô đừng có lo cô lo đi giảng pháp đi cô lo cho chùa đi cô lo cho quý cô đi ở đây có bà ba với bà năm lo cho tôi rồi bà ba là đứa con chị của con là thứ ba còn bà năm là cái cô năm phật tử cậu cũng thương cậu cũng giàu trong trong rồi cậu chăm sóc cho bà cái nói cô cứ lo đi giảng pháp đi cô cứ lo phật sự đi tôi khỏe re à tôi không có sao đâu tôi có cái gì là bà ba bà năm lo cho tôi được rồi mà dù bà ăn không tiêu nha mà bà ăn vô cái nó nôn ói ra cái bà nói giấu đừng cho sư phụ biết nha kêu giấu đừng cho con biết để sợ con lo rồi cái ảnh hưởng không tốt đến phật sự mà lúc nào cũng nói một câu rằng cứ lo việc phật sự đi không có sao đâu tôi có người khác lo rồi cô cứ lo việc phật sự mà có hỏi câu nào hỏi có khỏe không khỏe re đang thở mệt con nghe cái hơi thở nó rè kêu khọt hè khọt hè đó là con biết hơi mệt rồi nó kéo như vậy là hơi mệt mà hỏi có khỏe không khỏe re à cứ nói vậy đó cho nên con nghĩ là bà có phước bà có phước là nhờ cái tấm lòng của bà như vậy đó bà có phước mà có một cái sự cảm thông không hờn trách như vậy thì quý phật tử mới cảm nhận rằng đời sống hiện tại mình an ổn nhìn lên mình không có bằng ai nhưng mà nhìn xuống thì thật sự ra có khi không ai bằng mình đó quý phật tử con cháu nó có đói như thế nào đừng buồn đừng oán đừng trách nó nữa nghe quý vị ít oán trách mà nhiều cảm thông đi quý vị thì có gì phật tử lại không phải oán trách con cháu của mình mà oán trách chồng ông chồng sao mà ông đối xử với tôi quá tệ bạc rồi có người oán trách vợ của mình không biết lo lắng việc nhà không bằng vợ của người ta tại sao mình lại so sánh cái bà vợ của mình với bà vợ của người ta làm chi vậy để cho mình phiền não mỗi người không ai giống ai hết phải không quý vị mỗi người không ai giống ai hết người được cái này mất cái kia quý vị ơi mình trong cuộc đời này mình nhìn nếu mà quý vị nhìn hấu thì quý vị thông cảm hết à. giả sử như cái người này họ có cái khuyết điểm là ở phương diện nào đó nhưng trên cái mặt khác chúng ta vẫn thấy họ có một cái ưu điểm tại vì mình không tìm ra ưu điểm của người mà mình nhìn soi bói tìm tòi moi móc cái khuyết điểm của người ta quá nhiều cho nên không thể nhìn thấy được cái ưu điểm của họ nếu mà quý vị nhìn bằng một cái cặp mắt khách quan con mắt khách quan của mình á, nhìn mọi sự vật hiện tượng cũng như con người ở giữa thế gian lúc nào nó cũng có cái này được cái kia mất chưa ai hoàn hảo đâu quý vị thôi ai đúng ai sai cứ mặc kệ người phận mình lo giữ phận mình thôi nếu ta cứ mãi tìm tội lỗi của kẻ khác ấy thế là ta đã lỗi rồi đó quý vị mong rằng toàn thể quý phật tử ít oán trách mà nhiều cảm thông đó là vấn đề thứ nhất thứ hai cái điều thứ hai là ít cầu mong nhiều biết đủ nhiều khi chúng ta cầu mong quá nhiều đấy quý vị không bao nhiêu mà thỏa mãn hết bao nhiêu cho thỏa lòng tham của kia giới hạn đâu có làm ta vui có nhiều người nói tôi không cầu mong gì hết cho tôi làm ăn khá giả có tiền có bạc tôi cất căn nhà khang trang rồi nha che mưa đỡ nắng tôi lập bàn phật ở tại tư gia của tôi rồi tôi tinh tấn tôi tu cho mà coi nhưng mà khi cất được căn nhà khang trang lập bàn phật có tu cho coi không có tu để thấy không hay là lại cầu mong cái khác nữa tôi mà có tiền có bạc nha phật gia hộ cho tôi tôi có được cái tiền tôi mua được một chiếc xe cho nó khá khá hơn chút xíu cái xe của tôi lâu ngày nó cũ rít rồi nó hay ban ở giữa đường lắm cho nên tôi có tiền tôi sắm chiếc xe khá khá lúc đó tôi đi đến đạo tràng tôi tu tập tinh tấn cho mà coi cái có tiền mua sắm được chiếc xe khá khá cũng vừa lòng thỏa mãn chưa hay lại cầu mong thêm cái khác cầu mong không được lại khổ sầu được rồi lại mất khổ sâu hơn nhiều nữa quý vị khi cầu mong mà không thành tựu như ý muốn khổ cái đó gọi là cầu bất đắc khổ đó rồi khi được rồi sao nếu mà cầu mong đã được rồi thỏa mãn chưa chưa nữa bởi vì lòng tham cầu của con người giống như là cái túi không có đáy bao nhiêu là đủ bao nhiêu là đầy đâu chỉ khi nào quý vị biết đủ là đủ đợi đủ không bao giờ đủ cho nên đức phật dạy chúng ta người biết đủ tuy người đó nghèo nhưng mà người đó giàu người không biết đủ thì dù người đó ở thiên đường mà cũng không vừa ý nữa quý vị con nói thật con chia sẻ với quý phật tử nha ở trong chùa con tuy nói tiếng là con trụ trì nhưng mà con không có giữ tiền hồi sư ông cũng vậy hồi sư ông là trụ trì cũng vậy sư ông cũng cả một đời không có giữ tiền không giữ tiền chùa ai cúng gì là sư ông đưa cho con để con làm phật sự làm tất cả những phật sự còn ai cúng dường tam bảo cho chùa hưng hiền thì có ban thư ký thủ quỹ bốn vị yết ma đàng hoàng để giữ tiền của chùa để lo cho tam bảo rồi cái nửa tháng là quý cô thông qua con rồi nói là tiền bạc như thế nào chi phí ra sao vậy thôi còn con không có giữ tiền của chùa ngày mà con đưa bà cụ con vào trong bệnh viện là trưa ngày mùng 2 tháng tháng 10 là lúc 12 giờ thì trong túi của con chỉ có 2 triệu bạc thôi con đưa bà vô bệnh viện mà con không có lo gì hết á tại vì con nghĩ rằng á cái gì nó cũng có nhân duyên quả báo hết à mình cầu mong cũng không được mà mình không cầu thì nó tự có nhân nào quả nấy con nói rằng đức phật dạy cái nhân mình gieo trồng không bao giờ mất nhân là hạt giống ngọt không bao giờ lên trái đắng ngược lại cái nhân là hạt giống đắng không bao giờ lên trái ngọt cho nên dù trong túi con không có tiền nhưng mà không ai biết không có tiền hết là tại vì lúc nào con cũng thấy là đủ rồi nhiêu đó đối với mình quá đủ rồi đời sống của mình đâu cần gì đâu ngày ăn chỉ có hai bữa mà thôi không có thiếu cái gì cả nhưng mà lúc bà cụ con đau vậy á, thì vừa bà cụ vừa mất con chỉ lên ngồi hộ niệm thì sư cô tâm minh là sư cô đi với con đó thì cô mới khấn giái mẹ của sư cô thì cô nói mẹ ơi sư phụ hết tiền lo tăng lễ cho bà ngoại rồi mẹ làm sao cho mấy đứa là là anh chị em của sư cô ở bên mỹ đó là làm sao để cho mấy đứa nó phát tâm gửi tiền cúng dường cho sư phụ lo tăng lễ cho ngoài sư cô mới khấn giái mẹ của sư cô vậy thì điện thoại bên nước ngoài gọi về cho sư cô em của sư cô nói gửi về cho sư phụ 5 ngàn cúng dường tăng lễ cho ngoại Tức là 5 ngàn đơn cúng dường tăng lễ cho ngoại Cái sư cô mừng quá, sư cô Tâm Minh mới lên Nói ngay lỗ tay con, con đang hộ niệm nói Nói đừng có lo nghe, ở bên bển á, mấy đứa nó gửi về cúng dường 5 ngàn để lo tăng lễ cho bà ngoại Cái con gật đầu vậy Cái chút xíu nữa, chị của thầy Trí Hiền cũng thầy Trí Hiền cũng là sư đệ của con cũng ở bên Mỹ thầy vừa hay tin thầy mới kêu gửi tiền về cho chị thầy cái thầy chị thầy đem ra đưa cho ngay sư cô tâm minh nói ủng hộ 3.000 đô để con lo tăng lễ cho ngoại nữa rồi cái sư cô mới đến nói với con cái con cũng gật đầu con cũng gật đầu con cũng bình thường vậy con biết nhân nào quả nấy không có sai đâu cái sư ông mới nói với con vậy nè sư ông nói con ơi con thấy không hàng ngày con gieo trồng cái nhân như thế nào cái quả đều có hết nhân quả rất là công bằng con chia sẻ như vậy để cho quý phật tử biết rõ rằng có nhiều khi chúng ta nói mình làm bất cứ cái gì mắc cái gì mình ngu mình chỉ lo cho mọi người mà không nghĩ đến thân phận mình phải không tại sao mắc gì mình ngu mình cứ chia sẻ mình lo cho người này lo cho người nọ mà nếu có lo đi nữa cũng cầu mong người ta phải đối xử tốt đẹp với mình đừng cầu mong quý phật tử chúng ta không cầu mong gì cả làm với một bản tâm vô tư làm với một cái cái sự phát tâm phát nguyện của chính mình mà không cầu sự đền bù đáp trả gì cả thì nhân quả có bao giờ hiên vị ai đâu rất là công bằng đối với mình nhân quả xưa nay rất nhiệm màu nhân nào quả nấy lý cao sâu gieo nhân gặt quả không sai chạy nhân quả công bằng có thiên vị ai đâu quý vị vì vậy trong cái tang lễ của mẫu thân của chúng con chúng con không có tiền nhưng mà vẫn làm tang lễ cúng dường trai tăng hôm qua con đi tổng cộng 15 cái chùa rồi tiếp tục con sẽ đi qua à, các chùa ở bên Vĩnh Long để cúng dường tạ lễ để hồi hướng công đức cho cụ bà nhưng mà mình đâu có tiền đâu cũng có à còn quý phật tử đi cúng đi cúng điếu bao nhiêu con thì lưu Bu con có dặn là không nhận Nhưng mà ở ngoài quý Phật tử cũng như các phái đoàn Chư Tăng, Chư Ni, quý Ngài thương tưởng Gửi để vào trong cái thùng mà à, phúng điếu đó Thì ngay đó ban thư ký ban tiếp lễ nhận 5 giờ sáng sau khi mà đi thiêu mẫu thân của chúng con là chiều 3 giờ 5 giờ sáng ngày hôm sau con đem nguyên cái thùng lên đem cúng dường tam bảo cho chùa Hưng Thiền xây dựng cái khu nội diện và con cũng không có mong cầu nhiều mà sư cô tâm minh đếm ra 195 triệu quý phật tử rồi cái bà cụ để lại 5 triệu nữa cái con nhập vô là 200 triệu cúng dường xây dựng cái khu nội viện của chùa Hưng Hiền để làm kỷ niệm cho bà cuối đời mà cái phần của chư tôn đức tăng ni của các phái đoàn và phật tử kính viếng đó thì nói rằng không nhận thì mua quà mua trái cây mua bông hoa cũng tốn tiền thôi muốn làm gì phật sự để hồi hướng công đức cho bà thì làm mà được 195 triệu cộng với 5 triệu của bà để lại là 200 triệu con nhập vô để con lên trai đường thỉnh sư ông chứng minh cho cúng dường toàn bộ số tiền mà đi cúng điếu để góp công xây dựng ngôi tự viện ở bên nội viện của chùa Hưng Thiền tất cả đều sắp xếp đâu đó có hết à chúng ta không mong cầu dẫn đầy đủ hết mong sao quý phật tử hiểu được cái đạo lý này trong cuộc sống hàng ngày mình mở rộng tấm lòng ra đi quý phật tử sống biết chia sẻ biết biết cảm thông nè nghe không mong cầu nhiều ai đối với mình như thế nào cũng được và bản thân mình luôn hằng biết đủ với một đời sống thiểu dục tri túc biết đủ quý vị sống hạnh phúc an vui lắm cơm rau đỡ dạ đói nhà cỏ che gió sương người đời nếu biết đủ thì phiền não chẳng còn vương quý vị ơi còn nếu mà mình không biết đủ không bằng lòng á, tham cầu nhiều quá bao nhiêu cho thỏa lòng tham của kia giới hạn đâu có làm ta vui như cách đây nửa tháng có một phái đoàn phật tử họ đi bốn người mà đi chiếc xe bảy chỗ chiếc xe đời mới họ đi rất ăn mặc rất là sang trọng khi đi đến chùa em muốn gặp con rồi mới nói như thế này sư cô ơi chúng con có một chuyện buồn lắm nhưng mà đến đây nhờ sư cô cho một cái lời khuyên một lời sách tấn một lời an ủi để lấy lại tinh thần nghị lực chứ bây giờ đang vào bước đường cùng ai nhìn thấy mình cũng nghĩ mình là tỷ phú mà làm ăn lớn mà đâu ai biết rằng con mắc nợ 200 tỷ mắc nợ tới 200 tỷ lần làm sao đây làm sao để cứu dạng xây sở không nổi nữa rồi nhìn thấy như vậy nhiều người làm ăn xinh xỉn vậy đó mà đụng cái là trắng tay đụng cái là dướng dấp nợ nần đụng cái là tù tội bởi vì không có tiền để trả quý phật tử nên nhớ tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu hân quy tứ đại bổn lai không tài sản tiền của thuộc về năm nhà nó đâu có bền chắc đâu quý vị nay nó ở tay người này mai nó ở tay người khác và cái thân này còn không thật không có cái gì của mình hết quý vị tập sống hạnh xả đi cho đi và luôn bằng lòng biết đủ với đời sống hiện tại của chính mình quý vị sống rất an vui hạnh phúc nghe quý vị ít cầu mong mà nhiều biết đủ luôn luôn cũng biết đủ nhiều cái phần này còn cái cái ít đó là ít cầu mong nhiều người nói tôi cầu mong cái này tôi cầu mong cái kia mà không bao giờ hết cầu hết mong cứ cầu phật gia hộ cho con tai qua nặng khỏi tật bệnh tiêu trừ sức khỏe bình an rồi con nỗ lực con tinh tấn tu lúc tai qua nặng khỏi tật bệnh tiêu trừ có được sức khỏe có chịu tu không hay là cầu khác nữa Nam mô A Di Đà Phật, con cầu mong Phật gia hộ cho con làm ăn mua may bán đắt một đồng vốn bốn đồng lời. Thế có được một đồng vốn bốn đồng lời thỏa mãn chưa? Cũng chưa nữa. Con Nam mô A Di Đà Phật, con cầu mong Phật gia hộ cho mấy đứa con của con á, nó nghe lời con, nó hiếu thảo, con cháu nó hiếu thảo rồi còn vừa lòng chưa? Cầu cái khác nữa quý vị ơi. Lúc nào chúng ta cũng mong cầu rất là nhiều, lòng ham muốn mong cầu nhiều chừng nào thì làm cho con người càng đau khổ phiền não chừng đó bởi vì bao giờ mới thỏa mãn đây chỉ khi nào quý vị ít cầu mong mà luôn biết đủ thì quý vị mới sống hạnh phúc an vui có cái ông hai đó, đó. ổng ờ, sắm được một ờ, một cái con con lừa mua được con lừa cái hàng ngày ông hai này ông chở hàng quá trên lưng của con lừa đi đi ra chợ bán ở trong xóm cũng có một người đồng nghề với ông buôn bán như ông mà người ta có tiền ta mua ngựa mỗi khi người ta đi đến phiên chợ người ta đi trễ hơn ông mà đến phiên chợ trước ông bữa hôm đó cái ông bạn của ông á ngồi lên lưng ngựa đi qua mặt ông còn quay trở lại nói anh hai làm gì rề rề vậy cái ông hai này nghe nói vậy người ta đi qua mặt mình mà người ta còn chọc quê chọc tức mình nữa tuổi thân quá đi không thèm trả lời hết đang trong lúc buồn tuổi cho thân phận hẩm hiu của mình tại sao mà nghèo cái nghèo cái thiếu cái hụt nó cứ đeo bám bên mình suốt cả cuộc đời không lúc nào dư giả vậy lúc đó ông hai nghe cái tiếng cọc cạch cọc cạch và cái tiếng thở hì hụt ở phía sau lưng mình ông hai mới quay lại quay đầu nhìn lại thì khi quay đầu nhìn lại nhìn thấy một ông cụ già già hơn mình nữa mà không có lừa để cởi để chở đem cái thân của mình ra kéo một cái cổ xe rất là nặng nề hì hục lúc này ông hai mới tỏ ngộ được và làm một bài thơ như sau người trước cởi ngựa ta cởi la tuổi thân sao lại kém người ta quay đầu nhìn thấy cái ông xe đẩy mới biết mình còn hơn người xa đó quý vị quay đầu nhìn lại thấy cái ông xe đẩy mới biết mình còn hơn người ta nhiều lắm Nhìn lên hỏng bằng ai Nhìn xuống hỏng ai bằng mình rồi Rồi có vị Phật tử nha Không có thỏa mãn với đời sống hiện tại của mình Cứ cầu mong riết à Mà đưa đến cái tai họa đây Nhà cô đó là hàng cô có hai đứa con một đứa con trai một đứa con gái chồng cô là giám đốc của một công ty tuy không phải lớn nhưng mà cũng vừa cũng có tiếng cổ làm kế toán trong một ngân hàng con trai lớn của cô thì nó có cây xăng đứa con gái út thì nó có một cái trại cưa xưởng gỗ nguyên gia đình của cổ hai đứa con cũng chưa có gia đình ở chung với cổ mà sống dư giả rồi đó nha người nào cũng làm ăn lớn hết sống dư giả rồi ở nhà của của cổ ấy, phía trước có một cái mặt bằng rất là rộng lớn mà trong xóm đó là xóm mà dân, dân cư nó đông đảo người cái người ta nghèo khổ người ta mới đến xin cổ ấy, cho người ta để một cái bàn bán hột vịt lộn trước cửa nhà cổ cổ cũng cho ban đầu thì cổ cũng cho cũng đi chùa cũng biết được tội phước nhân quả cũng cho người ta để cái bàn bán hột vịt lộn cái thấy mỗi ngày cái bà bán hột vịt lộn này mỗi ngày bán mỗi đắt mỗi đông thế cổ mới nghĩ sao mình có mặt bằng mình chịu mình đem ra mình bán mà để cho người ta bán làm chi vậy ngu không cái đuổi cái bà bán hột vịt lộn đó rồi cái cổ đi làm ở nơi ngân hàng xong rồi 5 giờ chiều cái cổ về cổ để cái bàn đó cổ bán bán hộp dịch lộn giật máu người ta bán bán được có 3 năm thôi mỗi một ngày cổ bán 200 300 trứng dịch vậy đó cổ luộc cổ bán mà bán cũng đắt lắm nha bán được 3 năm không biết kiếm được bao nhiêu tiền lời thì mình không biết nhưng mà mỗi ngày luộc mấy trăm trứng hộp dịch lộn như vậy rồi bây giờ nó luộc lại mình đây nè nha nó luộc chỉ một đêm hôm thôi tán gia bại sản luôn đó là cái xưởng gỗ của con gái cổ mới nhập hàng về gỗ xịn gỗ tốt không tối đêm hôm đó một trận quả hoạn xảy ra thiêu quỷ hết cả xưởng gỗ đó rồi cái dướng nhấp nợ nợ phải bán luôn cái cây xăng để trả nợ bán luôn cây xăng rồi cái xây qua trở lại cũng không có phương cách để xây trở rồi cái ông chồng của cổ giải thể luôn cái công ty rồi cổ mượn ở trong ngân hàng 7 tỷ không có tiền trả rồi cổ mới ra tuyên bố là giờ không có tiền trả đến ngày mà đáo hạn cũng có tiền trả rồi vô ngồi tù 7 tỷ bạc vô ngồi tù cũng ngồi tù hết 7 năm rồi đó chưa có ra nữa quý vị mà chỉ một đêm hôm một trận quả hoạn thiêu quỷ khiến một cái gia đình có tiền có bạc có được sự nghiệp như vậy mà phải thở trở thành trắng tay cho nên Đức Phật nói tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu Tài sản nó thuộc về năm nhà Mà cái nhà đầu tiên đó là nhà lửa Phải không hả quý vị Lửa thiêu là tiêu hết Rồi nhà nước nè, nhà giặc nè, nhà con và nhà vua Rồi có một số người lại dành dụm tài sản Không dám ăn, không dám xài luôn quý vị Như cái ông cụ Nhà ông ở ờ, cũng ở huyện Cao Lãnh mà Tuốt ở gần trong đồng, ông có hai chục công ruộng. Khoảng 5 năm trước, khi con đi đến đó để mà khai thị hộ niệm cho ông cụ trong giờ phút cuối cùng thì chứng kiến một cái cảnh như thế này nè quý vị. Ông cụ này cần kiệm lắm, làm ăn siêng năng giỏi giắng mà cần kiệm bản thân ông cụ sống rất là giản dị. Ông cụ ăn chay trường cũng khoảng 10 năm ông cụ có bốn đứa con ba đứa con trai một đứa con gái út vậy mà khi ông cụ nằm ở trên giường bệnh như vậy ba năm trời con của ông cụ nó mới ra chùa nó mới nói sư cô ơi sư cô ba con ngày xưa quy y ở chùa hưng thiền ba con làm phật tử ở đây đi tu bắt quan trai mỗi nửa tháng một lần mà bây giờ ba con đã nằm một chỗ như vậy bị bị ờ, bị bại liệt rồi nằm một chỗ như vậy đã ba năm trời rồi mình mẩy nó lỡ hết nguyên do là sao tụi con bận rộn tối ngày lo làm ăn thì đâu có thể nào mà chăm sóc cho kỹ lưỡng được đi làm chiều về mới là lo lo mình lo mẩy cho ông mà ông nằm ba năm trời vậy nó lỡ nó thúi nó hoại tử ngay cái lưng rồi bây giờ tụi con ra chùa xin hỏi sư cô vậy chứ có cái bài kinh nào tụng cho ông đi cho mau được không hỏi vậy đó quý vị mà cái cái chú này hỏi cũng rất là thật thà cái câu hỏi của chú rất là thật thà nha không có nói khéo léo gì cả mà hỏi gì có một bài kinh nào để tụng cho ba con mau đi không chứ ạ à, ở sống mà như vậy quá khổ đi thì nhìn thấy ông cũng khổ mà các con của mình cũng khổ nó chịu không nói nó đi làm rồi nó ổng nằm một chỗ vậy nó phải chăm sóc cực khổ quá nó chịu không nổi cho nên có bài kinh nào tụng cho ba con mau đi không con nghe xong trong lòng xót xa lắm quý vị ơi rất là xót xa bởi vì những vị này họ không nghĩ đến cái công ân sinh dưỡng nhớ đến cái không ân sinh dưỡng mà ngày xưa cha mẹ của mình đã nuôi sanh mình đã nuôi mình khôn lớn trưởng thành bao nhiêu gian lao khó khổ nào là ba năm nhũ bộ chín tháng cưu mang dòng máu hòa tan tạo thành sữa ngọt lời ru thánh thót mẹ rót vào tai con ngủ mê say đêm dài an giấc ngài con biết cất tiếng khóc chào đời bập bẹ mẹ ơi cung trời tuyệt hảo cha già tần tảo dạy bảo chăm lo khi con ốm ho suốt đêm khổ nhật khổ cực hết lòng tận lực lo lắng cho con mà bây giờ khi cha mẹ đến lúc tuổi già đau bệnh con nó nói có kinh nào tụng để cho cho cha con cho ba con mau chết không nghe mình chạnh lòng lắm nhưng mà mình cũng thông cảm được hoàn cảnh và những cái lời nói thật thà của gia đình đó rồi cái khi mà ông hấp hối đó quý vị chúng con đến để khai thị và niệm phật cho ông thì chứng kiến cái cảnh vậy nè ở trong nhà không có lo ra để mà cùng với mình hợp tác với mình để hộ niệm trợ niệm cho cha mình giờ phút cuối cùng là giờ phút quan trọng nhất của đời người mà nó gây lộn ở bên trong nhà sao gây lộn nghe la hét um sùm hết làm ảnh hưởng đến ban hộ niệm xong người cái đại diện một người trong ban hộ niệm vô vàng xếp gia đình nhắc nhở khuyên lơn họ rồi chút nữa nghe cái rầm đập đồ nguyên do sao vậy anh em nó đập đồ là bởi vì nó lấy tờ di chúc ra nó coi theo cái tờ di chúc cha làm tờ di chúc tại sao chi cho cái ông này nhiều hơn tôi mà ông cha đang đau bệnh nằm đó vậy đó con thấy cái cảnh này đau lòng quá vì vậy kính gửi cho quý vị một lời khuyên rằng con cháu tự có phước phần đừng gì con cháu lo gần lo xa còn của tiền giống thiệt năm nhà nào đâu bền chắc sao ta bận lòng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 đừng có cầu mong gì hết quý vị không cầu mong con cháu nó đối xử tốt với mình kệ nó đi nó đối như thế nào này nó đối nó ví dụ nó có đối xử tốt mình sống thêm được vài năm nữa còn nếu mà nó đối xử tệ bạc thì mau về với phật rời xa cái nhân gian khổ cảnh này đi quý vị về tây phương cực lạc sống cảnh an lành ta bà khổ ta bà lắm khổ cực lạc vui cực lạc nhàn vui tây phương cực lạc hãy phản hồi để dứt lìa sanh tử nổi trôi sáu đường mà muốn được như vậy thì quý vị phải ít tham cầu tức là ít cầu mong mà nên nhiều gì nhiều sự biết đủ luôn biết đủ bao nhiêu vậy đủ đối với mình rồi quý vị một ngày có ba bữa ăn thí dụ như mình ăn chay đi quý phật tử đi đến các đạo tràng ở trong đạo tràng nào cũng vậy quý thầy quý cô đều lo lắng cho quý phật tử có được những bữa ăn để chúng ta tu tập một ngày ngày mai đi đạo tràng khác tu cũng có ba bữa ăn đầy đủ con đi đến các đạo tràng nhất là đi vào buổi chiều giảng xong rồi cái con bước ra con thấy là quý thầy với quý sư cô để sẵn đồ hết hộp hộp hộp hết hộp hoặc là bọc hết con mới hỏi sư vậy chứ sư ơi cái này cái gì vậy nó tặng cho quý phật tử đem về ăn cử chiều tối nữa à, sướng quá rồi mình còn muốn gì nữa không có tiền cũng không có sao đừng cầu mong nữa nha quý vị không tiền càng tốt nữa quý vị biết không mình sống mà mình nô lệ vào đồng tiền khổ lắm quý vị mà có tiền chưa hẳn là có tất cả đâu nha có tiền chưa hẳn là có tất cả khi vướng kẹt vào đồng tiền rồi đó làm nô lệ cho nó nó sai sử mình nó xui khiến mình đủ thứ hết trơn á quý vị đừng có tham tiền và đừng có nghĩ rằng đồng tiền mới đem đến hạnh phúc chưa chắc đâu quý vị nó chỉ là một khía cạnh nào thôi nhưng nó cũng có cái sự giới hạn của nó và nó cũng có cái tai hại sự nguy hiểm của nó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 chắc rằng sư cô chưa biết được cái giá trị của đồng tiền tạo ra như thế nào cho nên tiền của người ta cúng dường cái sư cô xài xả láng vậy sao nhưng xin thưa với quý phật tử bản thân con chưa từng bao giờ con cầm một ngàn đồng một ngàn đồng việt nam đó nha để mua một cái bánh cho chính mình chưa từng bao giờ có không có mua cái gì cho mình hết nhưng mà đối với những cái việc làm nào phải đúng kết duyên làm từ thiện cúng dường con không có tiếc gì hết có bao nhiêu con móc hết ra còn đưa hết nhưng mà không cầu mong vẫn có nghe quý phật tử khi con cúng xong cái này rồi là có người khác cúng lại cho con cái khác mà điều đó con không phải là con cầu rằng tôi cúng cái này rồi Phật ơi gia hộ cho con con mới vừa cúng cái đó rồi có người cúng cho con cái khác nghe con không bao giờ nghĩ đến cái đó mà làm chỉ là vì sự phát tâm con coi bất cứ chùa nào cũng giống như là ngôi tam bảo mà bản thân của mình là một người đệ tử xuất gia của phật là đều phải có cái trách nhiệm và bổn phận làm sao cho phật pháp được trùng hưng tam bảo được trường tồn chúng sinh được lợi lạc vậy thôi vậy mà cũng có hoài có mãi và bản thân con con nhận thấy rõ ràng điều này có nhiều khi mỗi một năm á quý phật tử cứ đến rằm tháng bảy và đến cuối năm là ngày Tết đó quý Phật tử có tin rằng rằm tháng 7 và ngày Tết như rằm tháng 7 hàng năm đi thì con nói rằng con xin à, phát nguyện hàng năm sau mùa an cư kiết hạ con sẽ đi cúng dường thiên tăng là một ngàn vị tăng ha đó là cái ước nguyện thứ nhất ước nguyện thứ hai là sẽ kêu gọi phật tử để phát tâm để bố thí một ngàn phần quà mỗi phần quà trị giá hai trăm ngàn mà một ngàn phần quà là 200 triệu rồi mỗi một vị tăng như vậy với phẩm vật và và um, tiền bể bao thơ cúng dường á, thì ít nhất là cũng phải 300 400 ngàn thì con nói cái sự phát tâm như vậy con cũng không dám kêu gọi nhiều không có dám mở lời nhiều nhưng mà khi khởi xướng nên làm thì đều được sự đồng tình của quý phật tử hết không khởi xướng nhiều đâu không có kêu gọi nhiều kêu gọi nhiều cái quý phật tử đi đến chùa sợ tôi đi đến chùa tôi không có tiền mà tôi nghe kêu gọi hoài không có tiền tôi đi cúng dường tôi ngại quá cho nên không có kêu gọi nhiều ai biết hỏi thì con nói vậy mà cứ sau mùa ăn cư kiết hạ thì cái số tiền mà đi cúng dường và và làm từ thiện bố thí đó quý phật tử trên 500 triệu rồi cái ngày tết cũng vậy gần tới tết là trên 500 triệu mà tiền đâu có mình không có làm gì ra con đi giảng con cũng không nhận tiền tiền đâu có vậy mà quý phật tử vẫn phát tâm ủng hộ cho con để con hoàn thành tốt những phật sự này do đó con xin gửi lời cảm tạ tri ân đến với toàn thể quý phật tử xa gần nào đã phát khởi tính tâm suốt thời gian qua ủng hộ trợ duyên cho con là hoàn thành những phật sự như ước nguyện của chính mình xin thành tâm cảm tạ tri ân quý vị chia sẻ với quý phật tử là để cho chúng ta biết rõ rằng ít cầu mong và nhiều biết đủ đi cái gì nó có nhân có quả hết à quý phật tử biết không có nhiều người sống một đời sống xả thế cho đi như là ở trên cao lãnh có hai cô chú này là hai vợ chồng không có con làm tiền bao nhiêu hàng tháng đem đến chùa Hương Hiền để ủng hộ trợ duyên cho trường trung cấp Phật học quý cô tu học mà ít nhiều gì cũng có trợ duyên hết bản thân không dám ăn không dám xài rất là tiết kiệm nhưng mà nói đến tam bảo thì sẵn sàng đối với là việc làm mà từ thiện thì sẵn sàng nhưng mà bản thân của mình rất là tiết kiệm còn có nhiều người thì bản thân của mình ấy, thì xài sang xài xịn nhưng mà nói bố thí cúng dường thì keo sẻn xài hết phước rồi cái quả nó đến do đó con kính khuyên quý vị nha không mong cầu nhiều và nên biết tích phước tu phước thiệt là nhiều nha quý vị để dành cái phước báo đó để làm gì giờ phút lâm chung cuối đời của mình đó để có đầy đủ tiền công đức tiền phước đức mua vé máy bay về nhanh quý vị ơi còn cũng có tiền công đức phước đức đó để trả nợ cho quan gia trái chủ đó nó có đến đòi á nhiều đời nhiều kiếp mình vay nợ những quan gia trái chủ này đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời mình họ sẽ tìm đến đòi nợ họ biết mình muốn dọn nhà đi họ đến họ đòi nợ quý vị ơi mà mình có tiền công đức tiền phước đức mình tu tạo mình để dành vào cái tài khoản ngân hàng phước báo mình đem ra mình trả nợ mình đi ngon đi ngọt lắm có nhiều vị nói tôi khấn nguyện rằng Ngày cuối cùng của cuộc đời cho tôi đau một giây tôi chết một giờ đi cho nó ngon nó ngọt Chứ đừng có bức bách hoành hành hoặc là nằm một chỗ Ai cũng mong muốn điều đó phải không quý vị Nhưng mà muốn được kết quả thì quý vị phải gieo trồng cái nhân Sống đời xả thí cho đi Ít muốn và biết đủ Đối với bản thân mình đừng có xài sang, xài xịn, xài sợp Xài để hao phước, tốn phước, kém kém phước giảm phước còn đối với mọi người mình xả mở ban tặng niềm vui cho tất cả mọi người cho tất cả chúng sinh nếu quý vị dân tặng cái gì sự sống thì quý vị sẽ nhận lại niềm vui được sống nếu quý vị dân tặng tài vật thì quý vị sẽ nhận lại cái niềm vui vật chất nếu quý vị ban tặng đó là dân tặng cho mọi người tình thương thì quý vị sẽ nhận lấy tình người rộng lớn quý vị ơi cái gì nó cũng có nhân quả hết sống một đời sống thiểu dục tri túc ít muốn và biết đủ không tham cầu nhiều còn tham cầu quý vị mong rằng người ta đáp ứng thỏa nguyện mình không được đâu mình có nhiều lúc còn chưa làm vừa lòng mình ai làm vừa lòng mình đây quý vị đừng nghĩ rằng quý thầy quý cô tu ở chùa sướng quá rồi hàng ngày có phật tử cúng dường sẵn cho mình ăn là mình chỉ lo mình tu thôi quá sướng không có sướng đâu quý phật tử ơi quý vị đi đến chùa rồi thì biết đó không có sướng đâu nếu như ở tại gia quý phật tử đây làm dâu chỉ có cha mẹ chồng gia đình bên chồng dòng họ nhà chồng thôi còn ở trong chùa phải làm dâu thiên hạ làm dâu bá tánh đó quý vị làm vừa lòng tất cả mọi người không phải dễ dàng đâu Giả lại khi bưng một bát cơm ăn Đề khởi lên năm pháp quán thôi Là nó chậm ngay cái cổ họng của mình rồi Vì sao vậy? Bát cơm ai sắm cực lòng Ta ăn phải nhớ tầm công ơn người Vì nguồn sống phải mượn hơi Cũng giống như chén thuốc chữa nên bệnh tình Ráng tu trước độ thân mình Sao lo độ tận chúng sinh mê lầm Thức ăn này từ đâu đem đến phải chăng vì người mến đạo lành Thương ta chính chắn tu hành Hảo lòng nhịn miệng Kính thành cúng dân Tai thọ lạnh bân khuân tự nghĩ Đức hạnh mình thọ thí đáng không Món vai món trả phải đồng Người dân vật quý là mong phước lành đó Nhưng mà cái niềm vui của người xuất gia đó là gì? Sống hy sinh phụng sự tam bảo phục vụ chúng sanh đó là niềm vui rồi đó quý vị mong sao quý phật tử đây ít cầu mong mà nhiều biết đủ để trong đời sống hiện tại quý vị luôn bằng lòng với những thứ mình đang có ít ham muốn mong cầu đối với những thứ mình chưa có thì quý vị sẽ sống một đời sống hạnh phúc an vui điều ít nhiều thứ ba đó là ít mê ngủ nhiều chuyên cần được không quý vị bây giờ mình còn mê ngủ lắm mà mình đâu biết rằng mình đã ngủ một giấc rất là dài trong đêm trường mộng mị của vô minh trong cái đêm vô minh mộng mị này chúng ta ngủ ngủ hoài ngủ mê say trong đêm trường mộng mị đó bây giờ có cơ duyên gặp được tam bảo nghe được phật pháp thức tỉnh đi quý vị thức tỉnh đi thức dậy đi để làm gì Thời gian còn sót lại ở cõi ta bà này không còn bao lâu nữa đâu Tử thần đang rượt đuổi sau lưng mình Và chưa ai bảo đảm rằng ngày mai mình còn sống Phải không quý vị? Quý vị có bảo đảm ngày mai mình còn không? Bảo đảm không? Không Thật sự một chút xíu nữa mình còn hay không Mình cũng chưa bảo đảm nữa Có cái cô Phật tử đó Cái ngày thọ bác cổ đi đến chùa Hưng Thiền Cổ mới vô lại Phật Cổ ăn sáng xong cái cổ vô cổ ngồi cô ngồi cái bữa đó là ngày đầm lớn đông lắm quý vị ngồi xong cái cô ngã lăn ra cái rồi cái khiên đưa cổ xuống của tắt thở tại chùa luôn mà cổ tắt thở ngày mấy quý vị biết không ngày mùng 1 tết năm kỷ hợi này nè ngay ngày mùng 1 tết luôn ấy cổ đi đến chùa con của cổ chở đi đến chùa đưa lên trên chánh điện nha còn dẫn cổ đi cổ đoàn đi được mà đi lên chánh điện cái cổ lại cổ vô cổ cô cổ ăn sáng xong rồi cổ lại cái cổ vô ngồi ngồi của niệm phật lại con phát cái lọc cho cổ cô ngồi cũng mới vừa lại lại lại xuống có ba lại sau một cái bực ra một cái ngã ra mặt mày tái mét hết cái ai cũng tưởng trúng gió ấy gió cho cô nhưng mà tắt thở liền tại chỗ ở ngay cái bàn hộ pháp là cổ đi liền tại đó cái con nói cô này cũng biết chọn ngày đi nha mà cũng còn biết chỗ để đi nữa chứ xin hỏi quý phật tử cũng mất tại chùa như vậy mà ở tại chánh điện vậy biết bao nhiêu người đều a di đà phật ngay cái ngày mùng một là a di đà phật để tiễn đưa cổ đi thấy cổ ngon lành chưa <laughs> ai cũng nói rằng ngày mùng một tết là cái ngày mà tự nhiên cái đến chùa chết vậy xui xẻo ở chùa mà còn sợ cái gì xui xẻo phải không quý phật tử đã ở chùa rồi mình tin sâu nhân quả có sợ gì đâu con nói thật dù cho quý vị phật tử ngày mùng một mới vừa mở cửa chùa ra mà quý phật tử có vào đó mà có chửi có rủa có mắng có giết hoặc là có chết gì trong chùa cũng không có hề hớn gì cả bởi vì ở chùa đâu có sợ gì đâu sợ là sợ nhân mình gieo trồng xấu ác thì cái quả đổ ra là cái quả y y như là cái nhân mình gieo trồng chỉ sợ nhân quả báo ứng vậy thôi mà sợ cũng trốn không khỏi chứ không có sợ xui xẻo gì hết rồi thêm cái này nữa nè cái cô này cổ nói con bên năm nay con 75 tuổi rồi sư cô ơi nhưng mà con còn có ba điều ước nguyện sau khi con làm xong ba điều ước nguyện đó là con ăn chay niệm phật con đi chùa con tu cho mà coi nè nha rồi ba điều ước nguyện cổ kể ra đó là gì quý vị biết không thứ nhất ráng dành dụm làm mùa lúa này xong rồi cất lại căn nhà khang trang đó là ước nguyện thứ nhất ước nguyện thứ hai cái thằng con trai lớn nó có chưa chịu lấy vợ cứ hối thúc nó hoài mày lấy vợ đi để tao giao lại nhà này lại giao tài sản lại ruộng đất lại để tao yên tâm để mà tao lo tu mà nó không chịu có vợ cho nên chờ cưới vợ cho thằng con trai lớn rồi kế đến là cái điều ước nguyện thứ ba đứa con gái út giờ này nó cũng chưa chưa có chồng nữa rồi cái đầu trên sấm dưới người ta nói con bà nó vô duyên nó ế độ rồi hả cho nên chờ mong sao cho ai đó đến hỏi cưới gả nó cho rồi ba điều đó xong rồi mới yên lòng lo niệm phật cái con nói ba điều đó chưa làm xong là mình xuống mồ rồi nói là nói thật đó quý phật tử đừng nghĩ là lời nói đó là lời nói mà trù rủa nha không có thật đó ba điều ước nguyện đó chưa làm xong là mình đã xuống mồ rồi quý vị ơi mà cả cuộc đời này quý vị thấy rõ rồi đó đắm đắm mê mê chuyện thế trần lợi danh tình ái buộc ràng thân bao giờ dứt bỏ tình danh lợi bến giác mừng ai đã tiến gần đó quý vị còn đắm đắm mê mê chuyện thế gian lệ danh tình ái cứ buộc ràng bao giờ dứt bỏ tình danh lợi thì bước gần sang ánh đạo vàng nếu mà mình cứ đắm đắm mê mê cái chuyện thế trần để cho lợi danh tình ái buộc ràng thân chỉ khi nào chúng ta dứt bỏ tình danh lợi thì bến thì bến giác mừng ai bước đến gần hay là bước tiến bước sang ánh đạo vàng nếu như quý phật tử chịu buông xuống thì ngay bây giờ buông liền đi đừng đợi đến tử thần xuất hiện lúc đó mới chịu buông à nha không buông cũng không được chưa chắc gì đến giờ phút đó mà mình buông được bây giờ mình không buông đến lúc đó nó không buông được mà nó còn buộc nó còn ràng còn tức tại sao mà ông đến sớm dữ vậy tôi chưa làm xong cái trách nhiệm bổn phận tôi chưa làm xong cái này cái nọ mà ông đến rồi sao rồi năn nỉ ông ơi ông nán lại cho tôi mà tôi còn nhiều việc thiết tha tôi chưa có làm thử tử thần cũng không có buông tha đâu quý vị dinh dương chủ định tâm canh tử định bất lưu nhân đáo ngũ canh quý phật tử ngay bây giờ tỉnh giấc mộng đời đi quý vị đừng mê đừng đắm mê ngủ nghỉ ăn uống danh lợi tình tiền ngũ dục lục trần buông xuống đi để dành thời gian nhiều cái gì chuyên cần nỗ lực siêng năng niệm phật tu tạo công đức phước lành để có hành trang tư lương trở về ngày nào quý vị cũng tạo công đức phước lành hết đừng bỏ qua một việc phước nhỏ nhất là không có cái công đức nào bằng công đức niệm phật công đức niệm phật rộng lớn vô lượng vô biên quý vị niệm phật một câu hơn bố thí cả trăm năm quý vị không có tiền bố thí thôi niệm một câu a di đà phật hơn bố thí cả trăm năm chân hợp phát bồ đề tâm trong một niệm hơn tu hành muôn vạn kiếp muốn có được thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ để dự vào chính phẩm sen vàng nơi trời Tây cực lạc ngay bây giờ dứt bỏ cái sự mê ngủ ham ăn mà dành thời gian quý báu ngắn ngủi của một kiếp người còn lại đây nhất tâm niệm Phật vạn duyên buông đi quý vị buông được chưa xin hỏi quý Phật tử quý vị buông được chưa những gương mặt thân thương nơi đạo tràng này con nhìn thấy quý vị buông được hết rồi đó buông được rồi đạo tràng nào cũng có mặt quý vị hết ngày nào từ vĩnh long qua tới đồng tháp luôn nha mà đạo tràng nào cũng có mặt quý vị hồi bữa con đi tới, tận tới dũng liêm mà vẫn thấy quý phật tử mình ở dưới dũng liêm luôn bước vô cái nói cô nói dạ chào cô gặp nữa rồi rồi cái qua tới đồng tháp cô dạ chào chú gặp nữa rồi ngày nào cũng có mặt trong đạo tràng con biết quý vị ngày nào cũng sống an lạc trong chánh pháp sống an lạc trong ánh hào quang của mười phương chư Phật vì ngày nào mình cũng niệm Phật cho nên mình sống trong ánh hào quang của Phật ngày nào mình cũng được nghe pháp cho nên mình sống an lạc trong chánh pháp có đúng vậy không quý vị quý vị duyên lành rộng lớn lắm thiện căn nhiều lắm cho nên mới được như thế nhìn ra đi quý vị ơi ở giữa biển đời mênh mông giờ này nè họ tham đắm danh lợi tình ăn ngủ có nhiêu đó quanh y quần suốt tháng quanh năm danh lợi tình ăn ngủ năm dục cứ buông lung và họ còn tuyên bố một câu rằng sống ta cứ tùy thuận diệt đời chết ta yên nghĩ nào khơi sự buồn chết hết có gì đâu phải lo họ nghĩ rằng chết bỏ cái thân này chưa hẳn là hết giống như là bỏ cái cổ xe cũ đổi lấy cổ xe mới bỏ cái nhà cũ đi đến nhà mới để ở bây giờ mình mang thân phận một con người cái xe này gọi là cái xe trung bình tạm được đó nghe quý vị mà chưa hẳn là bỏ chiếc xe trung bình là thân người đây mà đổi lại cái xe trung bình nữa có khi nó đổi còn tệ hơn nữa mất thân người mà mang lông đội sừng mất thân người bị đọa vào cảnh giới địa ngục ngạ quỷ hoặc là súc sanh thì quả thật đó là một điều đáng tiếc mong sao quý phật tử đây nỗ lực tinh tấn chuyên cần niệm phật hít vào a di đà phật thở ra a di đà phật cứ theo hơi thở a di đà phật bởi vì mạng sống của con người chỉ trong dòng hơi thở mà thôi lấy hơi thở đó buộc chặt trong câu hồng danh a di đà phật thì khi trúc hơi thở rồi cũng a di đà phật theo phật ra đi quý vị ơi còn hàng ngày cứ danh lợi tình ăn ngủ một đêm ngủ 8 tiếng đồng hồ rồi có người ngủ 10 tiếng một ngày một đêm có 24 tiếng đồng hồ mà chúng ta sử dụng hết một phần ba thời gian của một ngày dành cho cái việc ngủ nghỉ không thì một đời người của mình là mất một phần ba số thời gian cho việc ngủ nghỉ còn hai phần kia đó hai phần số thời gian đó là phải là làm ăn nè rồi sinh hoạt gia đình bao nhiêu thời gian để lo cho sự tu tập vậy uổng lắm quý vị ơi thời gian qua đi không bao giờ dừng lại và chính dòng nước thời gian nó đã âm thầm phủ lên đầu chúng ta bao lớp tro bạc rồi mỗi xuân thơ mộng mỗi già tấm hân huyễn hóa ngày qua chóng tàn nhưng mấy ai tiếc bóng thời gian để cho ngày tháng dần tàn trôi qua tuổi xuân trăm sắc ngàn hoa ngờ đâu mới đó xương pha mái đầu tử sanh là một nhịp cầu không sao thoát khỏi nỗi sầu biệt ly hôm nay quyết chí tây quy nhất tâm niệm phật liên trì thảnh thơi quý vị hôm nay mình quyết chí chỉ tây quy tức là về tây phương thôi nhất tâm niệm phật để được về liên trì sống đời thảnh thơi ở nơi đây sống lâu kiếp kiếp đời đời không già không chết không dời đi đâu ở nơi đó thân thanh tịnh tâm không vướng mắc mọi khổ nguy tức khắc tiêu tan cho hai người ở lạc bang chỉ duy hưởng cảnh bình an tuyệt vời đừng lãng phí thời gian nữa nghe quý vị dành thời gian quý báu lo tu tập ngày nào hơi thở còn ra vô nhịp tim còn lên xuống rảnh rỗi giờ nào là a di đà phật a di đà phật ngồi đâu cũng a di đà phật nhớ phật nhưng mà buông cái gì nắm một câu hồng danh a di đà phật buông buông duyên danh lợi tình tiền buông hết đi quý vị đừng tham đắm chấp trước vào đó buông bỏ hết thị phi hơn thua được mất phải quấy lấy bỏ buông hết đi mà chỉ nắm lấy một câu hồng danh a di đà phật bảo đảm một trăm phần trăm chứ không có chín mươi chín phần trăm nếu mà quý vị nhẹ nhàng buông bỏ thị phi khen chê được mất phải quấy hơn thua tốt xấu lấy bỏ thì Nhất nắm lấy một câu hồng danh A-di-đà Phật Con bảo đảm 100% quý vị bản sanh chắc chắn Dự vào chính phẩm mà rất là cao luôn nha Trong chính phẩm này phẩm vị rất là cao luôn Thoát khỏi dòng luân hồi sanh tử Quý vị huynh đệ chúng ta có muốn trở về Tây Phương cực lạc ngay trong một đời này hay không? Muốn không quý vị? Muốn nhất tâm niệm Phật vạn duyên buông nha nỗ lực tinh tấn niệm phật nửa đêm giúp mình thức dậy là niệm a di đà phật liền nha quý vị có đừng có lăn qua lộn lại trở mình cái nướng miếng nữa đi nướng riết nó khét ngạt à quý vị ơi nướng khét mất thời gian không có thời gian bao nhiêu ngày xưa có một vị một vị này đó là thiền sư triết người ta gọi là triết thiền sư hay là triết thị giả ngài ban ngày thì thị giả hầu thầy ban đêm dụng công tu nha ngủ đâu có dám nằm gối đâu quý vị đẻo một cái khúc cây tròn đẻo cái khúc cây cứng nhắc vậy kê ngay đầu của mình rồi khi trở mình cái cái đầu nó cấn nó đau rồi rớt cái đầu xuống rồi giật mình là ngồi dậy giật mình giờ nào là ngồi dậy giờ đó còn có vị thiền sư tịnh lâm thì ngồi thiền suốt đêm ngồi thiền suốt đêm mà cứ ngủ gục hoài cái thiền sư tịnh lâm mới nói mình ngủ gục cái kiểu này ngồi lên bồ đoàn thì ngủ gà ngủ gật mở mắt ra thì vọng tưởng phiền não khởi dậy tu đến khi đức phật di lặc ra đời cũng chưa chứng đạo nữa cho nên ngài mới quyết tâm bây giờ mày ngủ chứ gì tao trị cái phần ngủ gục của mày đây thử coi mày còn dám ngủ nữa hay không ngài leo lên trên triền núi đó có một cái cây nó chia nó chia nó có cái chảng ba nó ve ra ngoài mơi mé vực sâu đó. ngài leo trên cái chảng ba đó ngài ngồi ngay cái mé vực rực vực sâu đó ngài nói niệm phật cái ngài nói là mày thử mày ngủ đi mày ngủ mày lọt xuống đó liền đó thử ngủ đi rồi cứ gì cảnh giác sợ lọt xuống cái vực sâu đâu dám ngủ mà chánh niệm a di đà phật mà niệm phật mà tu tập đâu có dám ngủ đối trị được hôn trầm nhờ cái đó đó còn mình nghe ngồi nó mơ với là vật mơ với là vật gật xuống cái huynh đệ ngồi bên khiều quay lại cự liền bà làm gì vậy tôi ngủ nào bà làm gì vậy rồi cái mình bà bà ta khiều mình rồi nghe hoặc là dỗ mình mạnh quá tức canh me nhìn có bà có gục không niệm phật không lo niệm nhiếp tâm không lo nhiếp không có canh chừng cái tâm của mình mà canh người ta ngồi mà canh cái bà kế bên bà ngủ gục giả một cái chát ngủ gục kìa trả thù rồi ai mà khiều nhắc mình á, thì mình phản đối lại tôi ngủ nào mặc dù tôi có ngủ mắc mới gì bà bà giả tôi vậy ai mà nhắc nhở mình mình cảm ơn cảm ơn người đó tại vì mình mê ngủ mình không biết mà người nhắc nhở mình mình cảm ơn vì đó rồi quý phật tử biết không ngày từ minh ngày xưa ngày vượt dặm đường xá xa xôi ngài đi đến gặp vị tổ cái ngài mới đảnh lễ ngài ở lại đó để tu tập mà cái xứ hà đông nó lạnh kinh khủng luôn vậy mà ngài quyết tâm ngài ở lại ban đêm đó quý vị ngài ngồi thiền mỗi khi ngủ gục là ngài nướng một những cái cây sắt ngài để đó nướng lửa nghe đốt lửa lên rồi nướng cây sắt ngủ gục cái cầm nguyên cây sắt chích vào đùi làm cái xèo mà hai bên đùi của ngài qua văn nát hết mà chích vào bằng cái cây sắt mà bị hơi lửa nóng như vậy nó làm cái xèo nó cháy thịt ngủ được nữa không quý vị vậy mà ngài thắng được ma hôn trầm còn bây giờ chúng ta mê ngủ ham ăn nhiều lắm kêu coi cái việc ăn ngủ là vấn đề quan trọng mà mới xem sanh tử là trọng đại cho nên chảnh mãn lơ là phóng túng buông lung để cho ngày qua tháng lại nhìn lên mái tóc đã bạc rồi quý vị ơi ngoảnh nhìn lại thì cuộc đời giống như giấc mộng được mất bại thành bỗng chốc quá hư không thời gian qua đi không bao giờ trở lại quý vị nên nhớ như thế giật mình mái tóc điểm xương nếu không liễu ngộ con đường tử xanh Mãi cứ lo giành giật đua tranh Thời gian khoáng chốc qua nhanh bạc đầu Vô thường chờ hẹn ai đâu Buông lung một thở khổ sầu nghìn thu đó quý vị Vì vậy ở điều thứ ba con gửi gắm quý vị Ít mê ngủ mà nhiều chuyên cần chỉ có ba điều ít ba điều nhiều thôi mà nếu quý phật thử thực hành được thì quý vị sống đời hạnh phúc an vui và tạo nên những công đức phước lành lấy đó làm hành trang tư lương cho mình trên một chuyến đi về nghe quý vị con xin nhắc lại ít oán trách nhiều cảm thông ít cầu mong nhiều biết đủ ít mê ngủ nhiều chuyên cần kính chúc quý vị kính chúc quý vị hãy tinh tấn tinh tấn nỗ lực để nhiếp tâm niệm phật tu tạo nhiều công đức phước lành ngài xả bỏ báo thân được vãng sanh liên trì hải hội a di đà phật hôm nay kính mời toàn thể quý phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng thuyền đem công đức này

nam mô bốn sư thích ca mâu ni phật